Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Vivo Và hôm nay thì chúng mình sẽ dẫn mọi người ghé thăm một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới Đó chính là Timor-Leste Đây là một đất nước yên bình, có phần yên ắng ở trong khu vực Đông Nam Á Nơi đây được ví như một vùng đất mới toanh cho những người thích khám phá và tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ Vậy hãy theo chân chúng mình đi tìm hiểu xem đâu là những nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của Timor-Leste nhé Timor-Leste là một đất nước nhỏ bé với diện tích là 15.410 km vuông, cách thành phố Darwin của Úc khoảng 640 km về phía Tây Bắc. Timor-Leste từng bị người Bồ Đào Nha cai trị từ những năm 1600 đến năm 1975. Không lâu sau khi giành được độc lập từ Bồ Đào Nha, Timor-Leste tiếp tục chịu sự kiểm soát của Indonesia. Sau nhiều năm đấu tranh, đất nước này cuối cùng đã giành được độc lập chính thức vào năm 2002. Do đất nước này gần với Indonesia nên nhiều người từng nghĩ rằng người dân Timor-Leste đến từ vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, thực chất họ là những hậu duệ của thổ dân Úc. Timor-Leste có hình dáng của một chú cá sấu và người dân nơi đây cũng tin rằng cá sấu là một vị thần. Thủ đô của quốc gia này là Dili. Dili cũng chính là cảng chính, trung tâm hành chính, kinh tế và là thành phố lớn nhất của Timor-Leste. Các nhà thờ ở Timor-Leste là một di sản lâu dài của thời thuộc địa. Đây là một trong hai quốc gia công giáo ở châu Á, bên cạnh Philippines và hơn 95% người Timor được xác định là công giáo. Ghé thăm biểu tượng đặc trưng của thủ đô Dili, chúng ta không thể bỏ qua tượng Chúa Giêsu nằm trên một quả địa cầu. Bức tượng có chiều cao 27 mét là một trong những bức tượng Chúa Giêsu cao nhất thế giới. Sau khi leo bộ hơn 500 bậc thang lên điểm quan sát trên núi, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô và đường bờ biển chạy dài tuyệt đẹp. Điều đặc biệt ở bức tượng này đó chính là chất liệu làm tượng không phải làm bằng đá mà là làm bằng đồng với các bộ phận được ghép vào nhau. Viên ngọc quý của Timor-Leste là hòn đảo Ataru, nơi có vùng biển đa dạng sinh học nhất thế giới. Hòn đảo Ataru là một hòn đảo nhỏ nằm cách thủ đô Dili khoảng 25 km về phía bắc đảo dài khoảng 25 km, rộng 9 km với diện tích là 140 km vuông. Hòn đảo vẫn còn giữ nguyên được nét hoang sơ và là nơi cư trú của những bộ lạc thân thiện và vô cùng hiếu khách. Atauro được định hướng là một khu du lịch sinh thái, vậy nên người dân tại đây luôn biết cách chăm sóc và bảo vệ môi trường sống. Atauro có nhiều loại cá, nhiều rạn san hô khác nhau cùng tập trung trên một khu vực. Nhiều loại cá quý hiếm cũng dễ dàng được tìm thấy tại đây, Atoro nằm trong khu vực được gọi là tam giác san hô, là một khu vực biển ở phía Tây Thái Bình Dương, là nơi có số lượng san hô vô cùng lớn và có sự đa dạng sinh học cao nhất so với bất kỳ môi trường biển nào trên thế giới. Chính vì thế, nơi đây được lựa chọn là địa điểm phù hợp để lặn biển, khám phá đại dương và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của san hô. Các công trình kiến trúc xã hội ở Timor-Leste vẫn còn lưu giữ được những nét kiến trúc truyền thống mang ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, đó là những ngôi nhà totem ở vùng phía đông được gọi là Umalulik, những ngôi nhà linh thiêng trong tiếng Tây Tum và Litenu, những ngôi nhà có chân tại Fataluku. Chúng được làm từ các vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, ván gỗ, dây bện, dây thừng, làm từ cây cọ bản địa. Bên cạnh là một công trình, Umalulik còn thể hiện sự tín ngưỡng. Đây là những ngôi nhà nơi người sống có thể giao tiếp với tổ tiên của họ. Mái nhà được trang trí bằng sừng trâu, lông bồ câu và hình ngôi sao, thường có màu đen, xanh lá cây và trắng. Người ta cho rằng ngôi sao và màu trắng tượng trưng cho sự linh thiêng và linh hồn của tổ tiên. Chim bồ câu và màu xanh lá cây đại diện cho yếu tố nữ tính của khả năng sinh sản, uy quyền và hòa bình, thịnh vượng. Sừng trâu và màu đen tượng trưng cho yếu tố nam tính của sức mạnh, an ninh và bảo vệ. Hàng năm tại Timor-Leste cũng thường diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc. Trong thời gian diễn ra lễ hội, thường có các hoạt động vui chơi giải trí bên lề như khiêu vũ truyền thống và các hoạt động âm nhạc, giải trí khác và quan trọng nhất là các hoạt động ẩm thực trong thời gian diễn ra lễ hội. Một số lễ hội lớn và quan trọng với người dân quốc gia này là lễ hội Carnival Timor và lễ hội văn hóa Ramelau. Lễ hội Carnival Timor được tổ chức tại thủ đô Dili vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm là một lễ hội vui nhộn, tràn ngập âm nhạc và sắc tộc. Tại lễ hội thường diễn ra các cuộc diễu hành với trang phục truyền thống xen lẫn hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc. Ban nhạc đường phố thường đóng vai trò khuấy động đám đông. Lễ hội văn hóa Ramilau được đặt tên theo ngọn núi cao nhất ở nước này. Lễ hội diễn ra hàng năm vào tháng 10. Các sự kiện chính của lễ hội bao gồm tôn vinh ngọn núi Ramilau, nhảy múa và ca hát. Ẩm thực từ lâu đã được mọi người xem là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đặc sắc, đặc trưng cho văn hóa Timor-Leste với lịch sử bị đô hộ bởi thực dân Bồ Đào Nha vào thế kỷ 16, đồng thời bị xâm lăng và chiếm đóng bởi Indonesia vào năm 1975. Chính vì thế, ẩm thực chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ẩm thực Đông Nam Á cũng như ẩm thực Bồ Đào Nha, các nguyên liệu thường xuyên được sử dụng trong các món ăn ở vùng đất này có thể kể đến như cá, thịt lợn, húng quế, me, các loại đậu, gạo, ngô, rau củ và các loại rau quả nhiệt đới như xoài, mít, sầu riêng. Bên cạnh đó, người Timor thường chế biến các món ăn theo hai trường phái là món chay và món mặn. Món chay với nguyên liệu chủ yếu như khoai lang, ngô, sắn, các loại đậu, còn món mặn với nguyên liệu là thịt da cầm, thịt lợn, thịt dê, cá, những món ăn tiêu biểu tạo nên nét đặc trưng cho Timor-Leste là món tapai, món kariu, feijoada, pastel de nata, bánh bibinka và aka. Trong đó, tapai hay cơm lên men chua ngọt là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của Timor-Leste. Từ ba nguyên liệu cơ bản là gạo, nước và men, người dân nơi đây đã chế biến ra món cơm không đụng hàng với quốc gia nào. Gạo sau khi nấu thành cơm sẽ được trộn với men sau đó đặt trong bình đất sét và đậy kín bằng vải để yên từ 2 đến 4 ngày. Khi hỗn hợp tỏa ra mùi đặc trưng của tinh bột lên men thì tapai đã sẵn sàng được mang ra để thưởng thức. Các khu chợ và sạp hàng trên đường phố thường bày bán khá nhiều loại trái cây như chuối, đu đủ, dưa chuột, cà chua. Bên cạnh khai thác dầu mỏ, nông nghiệp và đánh bắt thủy hải sản cũng là một trong những ngành kinh tế chính của đất nước nhỏ bé này. Người dân thường tự đánh bắt cá tại biển và đem ra chợ bán. Nếu nói nơi nào trên thế giới có biển bạc thì có lẽ phải kể đến Timor-Leste. Nhìn trên biển, có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục chiếc thuyền của dân trài thả lưới và đánh cá, chỉ cách bờ khoảng 10 đến 20 mét. Ngoài ra, người dân cũng cầm xiên bằng gỗ hoặc nỏ cao su bắn tên để xiên hoặc bắn cá. Cách sống của họ rất đơn giản, chỉ làm 30 phút buổi sáng trên biển, bắt được một mớ cá đủ ăn trong ngày hoặc bán lấy 10 đến 15 USD đủ tiêu là nghỉ làm biển nhiều hải sản đến nỗi nếu muốn ăn và có thời gian thì chỉ đợi khi chiều đến, nước thủy triều rút xa bờ khoảng 100 mét là có thể nhặt được cả rổ cầu gai, ốc biển, ngao, hải sâm. Những chiếc khăn vải dệt là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ rất nổi tiếng ở quốc đảo trẻ này. Vải được sản xuất trong các bộ lạc với màu sắc sặc sỡ và hoa văn vô cùng bắt mắt. Chợ thủ công mỹ nghệ Tai chính là nơi mang đậm dấu ấn về lịch sử và văn hóa của đất nước Timor-Leste là một trong những điểm đến đặc biệt của người dân Timor. Đến nơi đây, du khách có thể tìm thấy các mặt hàng vải dệt, những loại vải được sử dụng chủ yếu trong các nghi lễ truyền thống, được dệt thủ công từ bàn tay của những người phụ nữ như vải thổ cẩm, túi, áo, trang sức và đồ thủ công. Timor-Leste là nơi văn hóa làng xã vẫn đóng vai trò quan trọng. Ở các bản làng, luật lệ là tiếng nói của gia bản hay trưởng làng, Ngôn ngữ chính thức của người dân địa phương là tiếng Tê Học sinh Timor-Leste khi học hết phổ thông phải sử dụng được cùng lúc 4 ngôn ngữ cơ bản là tiếng bản địa Tê tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Bahasa Indonesia. Hai ngôn ngữ chính thức trong các văn bản nhà nước là tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Điều này giúp thế hệ tương lai của Timor-Leste hội nhập nhanh với thế giới. Một điều ngạc nhiên là hộ chiếu của Timor-Leste là một trong những hộ chiếu có giá nhất ở Đông Nam Á là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, đồng thời tiếp tục gắn kết với Bồ Đào Nha và các quốc gia nói tiếng Bồ. Người Timor-Leste có thể đi đến tất cả các nước trong khối Schengen bằng hộ chiếu của mình trong vòng 3 tháng mà không cần xin visa. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân nước này là xe buýt và taxi. Do Timor-Leste nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm nên được chia thành hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 5 tới tháng 11 hàng năm, Tuy còn nghèo và khá lạc hậu, nhưng thực tế mà nói vì còn khá mới mẻ trên bản đồ thế giới và vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp hoang sơ nên quốc đảo này thực sự là nơi đáng để khám phá. Chuyến ghé thăm đất nước Timor-Leste của chúng mình đến đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và nếu mọi người có thêm những thông tin nào hay về đất nước Timor-Leste đừng quên để lại comment để mọi người cùng biết nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.